Trong bối cảnh bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đối diện thách thức thiếu quỹ đất để phát triển dự án quy mô lớn, xu hướng phát triển các khu đô thị ở thị trường quanh thành phố Hồ Chí Minh như Đồng Nai, Bình Dương, Long An đang diễn ra mạnh mẽ. Minh chứng là sự tham gia của những thương hiệu bất động sản uy tín với những khu đô thị quy mô lớn đang thúc đẩy làn sóng đầu tư và an cư tại các khu đô thị vệ tinh sát vách thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, Long An có lợi thế lớn khi sở hữu diện tích chấp ranh thành phố Hồ Chí Minh nhiều nhất. Quỹ đất còn lớn và kết nối giao thông thuận lợi. Tọa lạc tại xã Long Hậu, Cần Duộc, Long An, ngay cửa ngõ Tây Nam Sài Gòn. TNT City Millenia sở hữu lợi thế cực lớn khi thừa hưởng hạ tầng giao thông hiện đại, đang không ngừng đầu tư, nâng cấp và chuẩn bị hoàn thiện như Hầm chui Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ dự kiến nhánh đầu tiên hoàn thành vào cuối năm nay, thông xe kỹ thuật trước ngày 30 tháng 6 năm 2022. Cầu tốc Bến Lức Long Thành đã hoàn thiện khoảng 90% khối lượng công trình. Dự án chống ngập ngăn triều hoàn thành 95% tiến độ. Tuyến metro số 4 Thành Xuân Hiệp Phước tuyến dài nhất trong 8 tuyến metro với 35,7 km dự kiến khởi công năm 2026 cùng nhiều tuyến đường huyết mạch kết nối thành phố Hồ Chí Minh và Long An sẽ được nâng cấp mở rộng như đường Lê Văn Lương, Nguyễn Văn Tạo, đường Long Hậu. Các tuyến đường hiện hữu rộng bình quân từ 18 đến 22 m, 4 làn xe sẽ được nâng cấp lên khoảng 40 m, 6 làn xe. Đại đô thị TNT City Millennia 267 ha hứa hẹn mở ra thiên nhiên kỷ phát triển mới tại đô thị vệ tinh trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh. Tiên Phong thiết lập chuẩn mực sống mới và hiện đại, tầm điểm thương mại sầm uất, thúc đẩy sự phát triển toàn diện kinh tế xã hội cho khu vực Tây Nam Sài Gòn. Với ưu thế từ liên kết vùng, các cư dân của T&T City Millennia sẽ dễ dàng tận hưởng trọn vẹn hệ thống tiện ích đồng bộ, tiêu chuẩn quốc tế chỉ với thời gian ngắn di chuyển. 9 phút để đến cao tốc Bến Lức Long Thành, 10 phút để đến cảng Hiệp Phước, 10 phút để đến tuyến metro số 4 kết nối với ga Metro số 4 tại điểm gần nhất tại Depot khu đô thị Hiệp Phước. 15 phút để đến nút giao thông Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ. 15 phút để đến Đại học Remit, Đại học Tôn Đức Thắng, Bệnh viện Pháp Việt, Bệnh viện Tiên Đức, Trung tâm Thương mại SC Vivo City. 20 phút để đến Trung tâm Thương mại Lotte, Trung tâm Thương mại Crescent Mall. 30 phút đến Trung tâm quận 1. Màn dấu ấn của mô hình đô thị ven sông thịnh vượng trên thế giới TNT City Melania sở hữu thiết kế sang trọng, thời thượng, lấy cảm hứng từ kiến trúc Á Đông, dung hòa kiến trúc hiện đại từ nhiều dự án nổi tiếng như Riverside Area Singapore, The Channel Korea, Commercial Street USA, hướng đến phong cách sống thanh lịch, năng động, ấn tượng về City Lifestyle, ưu ái diện tích cho không gian xanh và các tiện ích nội khu. TNT City Millennia mang đến cuộc sống đa trải nghiệm cho cộng đồng cư dân tinh hoa với chuỗi tiện ích All in One đẳng cấp, đa dạng, gần gũi với thiên nhiên. Tiêu biểu là phân khu 1.1 với tổng diện tích 32,5 hecta nhưng có tới 6 hecta diện tích được đầu tư phát triển hàng loạt tiện ích độc đáo như công viên cây xanh, cụm cây thiết kế, khuôn viên dạo bộ, hồ bơi, phố ẩm thực, khu vực thể thao, gian hàng cho khách tham quan, điêu khách nghệ thuật, trung tâm thương mại, trường quốc tế liên cấp mỗi ngày tại TNT City Millennia hứa hẹn là những khoảnh khắc sống an nhiên, thư thái, tràn ngập nguồn năng lượng vô cùng tích cực, cùng vô số trải nghiệm quý giá, thú vị đang chờ đón quý cư dân tương lai. Trong tương lai gần nhất khi các công trình hạ tầng trọng điểm của khu vực hoàn thành và đi vào hoạt động, mặt bằng giá bất động sản gần được sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, cộng hưởng các lợi thế đắt giá từ vị trí chiến lược, quy mô lớn với quần thể kiến trúc độc đáo tiện ích đẳng cấp, loại hình sản phẩm đa dạng và đặc biệt là tốc độ tăng trưởng nhanh của cần duộc Long An. TNT City Millennia hội tụ trọn vẹn tiềm năng tăng giá vượt trội, cơ hội an cư và đầu tư lý tưởng khi thị trường bất động sản Tây Nam Sài Gòn ngày càng nóng bỏng. TNT City Millennia, thành phố thiên niên kỷ.